Bạn muốn gửi video này tới ai? Cao hơn có một tí mà suốt ngày chơi người ta lùng Đến lúc người ta đánh cho lại bảo là lùng mà láo